Yeah. Dạ. TV256 xin uh, mến chào quý anh chị em à, đến với uh, diễn đàn. Dạ yeah, một lần nữa TV xin uh, mến chào quý anh chị em đến với diễn đàn nha. Dạ trước hết thì à, à, với cái đề, đề tài là đối thoại thì hôm nay à, à, trước khi à, TV livestream á, thì à, TV256 có nghe cái đoạn mà video clip của chị à, Bùi Thị Minh Hằng thì à, hôm nay à, TV muốn cho quý anh chị em nghe về à, những cái tiếng nói mà cái, cái đoạn video clip sau cùng của chị à, Bùi Thị Minh Hằng mới vừa phát đây thôi ha Mời quý anh chị lắng nghe nha Mình cho đến giờ đúng không? Tôi có chết thì bây giờ năm mấy tuổi cũng là nhiều rồi Thế nhưng mà tôi nói thẳng với các ông một điều rằng Các ông đừng bao giờ làm những cái trò hạ cấp đê Đối với cả người dân tôi nói chung và cá nhân tôi nói riêng cả nhé Bởi vì tôi chẳng hề sợ các ông thậm chí những cái trò mèo mèo đường chó điếm những cái trò bẩn thỉu các ông ấy tôi biết hết tôi biết hết mà tôi nói thật tôi tôi vừa khinh mà tôi vừa thương hại các ông nữa tôi khinh các ông ở chỗ những cái thằng đần ông như các ông ấy phải không mà phải đi đánh dưới lưng quần của người phụ nữ như tôi tôi thương hại cho các ông nha là bởi vì các ông chỉ vì là cái là thanh kiếm lá chắn của đảng mà các ông trở thành những kẻ tội đồ tội ác các ông bán hết tất cả những cái tình trạng đó, ở cái địa bàn vũng tàu này bao nhiêu năm nay có bao nhiêu kẻ là phải nhờ vả đến tôi có bao nhiêu kẻ phải đô bán vào tôi thấy không tự các ông biết nha các ông không bây giờ tôi nói tôi chẳng cần nhắc tên ai ra đây thấy không thì tự kẻ nào từng phải đu bán từng phải nhờ vả tôi lý ngọc thường còn năn nỉ mà à, anh sắp về hưu rồi à, anh về đi rồi anh em mình bàn chuyện làm ăn thấy không bùi thị minh hằng là ai thì ở cái đất Vũng Tàu này người ta biết nhiều hơn cả nơi ta sinh ra nữa cho nên các người đừng bao giờ đi bôi nhọ tôi nhá đừng bao giờ tính đến chuyện gài bẫy tôi thay vì làm những việc đó đúng không thì các vị hãy sám hối hãy làm những điều tử tế với tôi vào cái nhà tôi đây này tôi tuyên bố một câu này nếu có mất trắng các nhà này nhá tôi chưa bao giờ phải tiết nó trong vòng nửa tiếng này bởi vì tại sao bởi vì tôi hai bàn tay trắng và ba đứa con cái đất vũng tàu này đúng không bây giờ tôi cứ trở về mo tôi không nhà không cửa đi thì con tôi cũng đã trưởng thành có nghĩa rằng tôi cũng đã đạt được đó nhiệm vụ làm mẹ của tôi đã hoàn thành nhé và tôi bây giờ ấy không phải là là bùi thị minh hằng của hai mươi mấy năm trước mà lẫn trắng vào cái đất vũng tàu này nữa tôi giờ đi 63 tỉnh thành trên đất nước việt nam này tôi đều có cơ ăn tôi đều có nhà ở tôi đều có những vòng tay của nhân dân ôm tôi nhá dành cho tất cả những cái tình cảm mà ấm áp nhất à, cho nên tại sao ấy facebook của tôi ấy tôi giống như là một cái nhật trình nhật ký trong ngày thôi tôi làm gì tôi đều khoe ra để cho mọi người chia niềm vui với tôi nhá mọi người chia sẻ những cái buồn với tôi đó những ai đến với tôi ha, tôi đều khoe ra hết thế thì tôi hỏi các ông một điều rằng bản thân những ông mà nắm chức quyền ở cái tỉnh bà rịa vũng tàu này ha, các ông quan chức quan quyền cỡ nào tôi không cần biết những ai quỳ lại các ông cũng không cần biết nhưng bao nhiêu đời lãnh đạo giám đốc công an đúng không đã từng làm bạn của tôi thì đến giờ này tôi hỏi thẳng các ông này các ông đã được những tình cảm như tôi chưa hay là khi các ông về yêu rồi á à, lập tức chúng nó nhổ nước miếng vào mặt lập tức chúng nó coi <laughs> trinh bởi vì cái quan chức quan là nhất thời mà dân thì là vạn đại từ xưa đến nay tôi là dân tôi là là những người dân mà đi từ những cái bước thấp nhất bò lê bò lết cái đất vũng tàu này để đứng lên nhá và đến bây giờ tôi vẫn muốn đứng lên đứng lên để làm gì để làm người tôi thương các ông rằng tôi đứng lên để làm người chứ không phải để mà làm những kẻ mọ dợ làm những kẻ dối trá làm những kẻ bất nhân như các ông từng làm cho nên tôi nói để các ông biết và tôi kêu gọi người dân tôi tôi thẳng thắn là tôi kêu gọi người dân phải tự đứng lên để bảo vệ lấy mình phải đứng lên để khẳng định cái quyền sống của mình còn nếu mà người nào nói là họ muốn chết hay là sợ quá tôi thà chết thì tôi chịu tôi bó tay nhé nhưng còn muốn sống còn muốn làm người thì tôi đề nghị tất cả hãy ứng lên cái nhóm bảo vệ công dân và giám sát tất cả những cái việc của cơ quan công quyền không chỉ hình thành ở Vũng Tàu mà nó sẽ hình thành ở 63 tỉnh thành trên cả nước đó rồi từ đó chúng ta sẽ liên kết lại bất cứ một cái vụ việc gì mà chính quyền làm sai chúng ta có quyền đưa lên chúng ta có quyền kêu cứu để mọi người ừ. chia sẻ đó, đấy là toàn bộ những cái suy nghĩ cái tâm huyết của tôi còn tôi nói cô hôm nay tôi nói như thế là cũng tương đối đầy đủ những cái gì mà tôi biết về cái hệ thống an ninh mật vụ của các ông những cái gì mà ở cái địa phương này trở mặt đối xử với tôi trong cái thời gian từ lúc tôi đi đấu tranh đến nay à, các ông có thể làm được cô lập tôi các ông có thể bao vây kinh tế tôi các ông có thể cướp nhà tôi các ông làm đi nhé các ông đừng nghĩ rằng sau những việc đó các ông làm không ai đến với tôi nữa không ai giúp đỡ tôi nữa nhà cửa tôi mất trắng thì lúc đó tôi sẽ không đấu tranh các ông nhầm đấy khi mà tôi đến cái mức đó ấy, thì tôi xin thưa rằng ấy, tôi sợ là có những nhiều kẻ không còn tồn tại để chứng kiến nữa hiểu không đó là bởi vì tôi nói cái này là quy luật thôi các ông dồn con người ta đến đường cùng nghe chắc chắn người ta sẽ đáp đáp trả cả ông mà tôi không nói tôi tôi cũng chẳng nguyền rủa đâu nhưng đúng 3 năm tôi đi tù là ba tên đã chết rồi ba tên đã chết là một tên phó phường 4 thứ hai là một tên hình sự phường 4 đều là những kẻ từng mang ơn tôi rồi từng cháo chở đối với tôi nha chết rồi đó đúng không thêm một thông tin nữa mới đây là cái thằng mà gài bẫy con tôi vào khách sạn để mà khống chế cháu nhé ừ. nói chung là muốn tiêu diệt không làm gì được tôi trong trại thì bằng cách là đánh vào gia đình tôi gia đình tôi mà bắt thì xong rồi tôi không có liên hệ rồi thì đánh vào các con tôi thấy thì thằng đó tự tử chết các ông có nghĩ cái gì không à, cái búng tàu nó nhỏ bé lắm một cái sự kiện nào tôi có lẽ tôi không nhắc tên ra nhưng tôi nói chừng đó thôi là các ông đủ biết rằng tôi đang nhắc đến những tên nào rồi thấy không đó nhé tôi không hèn hạ để đấu tố những kẻ đã chết nhưng tôi xin thương các ông đấy là lời cảnh báo của tôi dành cho các ông bởi vì nhiều khi á nhá luật nhân quả nó sẽ trả lời các ông sớm hơn những gì mà các ông phải đối mặt với tôi cho nên tôi xin các ông hãy dừng bàn tay tội ác công an an ninh vũng tàu và điện nói riêng và công an an ninh trên toàn quốc này nói chung các ông hãy nhìn cái thấy con đường để quay trở về với nhân dân với tổ quốc nha bởi vì khi mà người dân tức giận không còn chịu đựng được nữa thì các ông không thể đè bẹp nổi 90 triệu dân đâu đó, đấy là lời nhắn gửi chân thành của tôi đó, còn tôi đã ra ra một cái cái cái, cái lời tuyên bố các ông rồi các ông muốn cô lập các ông muốn vô khống các ông muốn tiêu diệt nhá các ông cứ làm bùi thị minh hằng này đang đón chờ tất cả những gì mà nhà cầm quyền cộng sản đem đến cho mình còn ngược lại nhé từ xưa trời nay từ bản chất sinh ra lớn lên của tôi là luôn góp một cái bàn tay mình để xây dựng xã hội giúp đỡ rất nhiều người thì tôi nói với các ông rằng các ông lựa chọn đi các ông lựa chọn giữa những cái tốt đẹp ha, để gắn bó để mà con người với nhau để mà còn phúc đức cho đời sau thì các ông lựa chọn còn nếu các ông lựa chọn đối đầu thì tôi tình nguyện là người đầu tiên đó tôi tuyên tôi tuyên bố các ông rồi đó tôi không biết những ai đấu lại ờ, đấu lại các ông riêng tôi căm thù tất cả những thói hư tật xấu tôi căm thù những thứ nó tội ác gây ra đối với đối với nhân dân trong đó có gia đình tôi thì tôi sẽ là người đầu tiên tiên tiên chiến với các ông ấy các ông làm đi nhé tôi xin gửi những cái tâm tư của tôi trong đó có rất nhiều những cái uất giận ngày hôm nay đến phía nhà cầm quyền đồng thời tôi cũng đã nói lên cái tâm tư của tôi những cái mong muốn của tôi và những cái ý tưởng của tôi đến toàn thể các bà con anh chị em trong đó có những người cùng lên tiếng đấu tranh như tôi đó các bạn hãy hiểu rõ cái ý của tôi nha cái ý của tôi không phải rằng là tôi thành lập để mà tôi đứng ra tôi cầm đầu hay làm gì cả đó từ xưa tôi đã nói với mọi người rồi khi đất nước này mà có dân chủ thì sẽ không ai nhìn thấy bùi thị minh hằng ở một cái cơ quan đoàn thể nào đâu bởi vì tôi còn quá nhiều những cái nỗi lo những cái riêng tư mà cả cuộc đời tôi tôi chưa thực hiện được nhé nhưng đây ấy, là bổn phận con dân ở một cái giai đoạn lịch sử của đất nước thì tôi tôi tôi trở thành người như thế này thôi nhé chứ còn ngày đất nước này có dân chủ các đừng một người nào mà nghĩ rằng là tà hằng này sẽ làm nọ làm kia không có đâu tôi chỉ có mê nhất là làm bếp là bế cháu nha Đấy, và điền viên thôi thế cho nên tôi xin và mong muốn các bạn là làm sao đó những việc mà chúng ta nhìn vào nhau chúng ta thấy ở một nơi nào làm tốt thì chúng ta nên cứ như thế mà tiến hành và đây cũng không còn giai đoạn để các bạn né tránh nữa đây là giai đoạn mà các bạn phải trực diện bởi vì rõ ràng chúng ta đang làm đúng mà chúng ta đang làm tất cả những cái điều mà được pháp luật bảo hộ và và, và và và phải có trách nhiệm với chúng ta mà tại sao chúng ta đây là ta đòi chúng ta không xin cái gì cả chúng ta đang đòi những thứ của chính mình còn chúng ta không có xin ai một thứ gì vào cái thời điểm này nhé và tôi hy vọng rằng tôi nhận được những cái sự ủng hộ đó hay những cái sự góp ý chân thành nhất cũng có một cái số chuyện tôi muốn nói nữa về những cái vấn đề trong đấu tranh nhưng tôi sẽ tách rời ra để dành sang một cái cuộc dạ yeah. thì em sáu lần nữa xin mến chào quý anh chị em thì ờ, hồi nãy giờ đó thì TV ờ, cho quý anh chị em nghe những cái lời phát biểu của cái đoạn video clip mà sau cùng của chị, chị ờ, Bùi Thị Minh Hằng đó mới phát đây đó cách đây có khoảng là 2 đến 3 tiếng thì ờ, quả thật quý vị rất lấy làm uh, lấy làm vui lấy làm hạnh diện có một người phụ nữ Việt Nam như vậy vậy là ừ, rất là khí khái một người phụ nữ là trang đảm là rất là trang trường thì ờ, thì khi mà tv sáu tính là đưa cái đề tài đối thoại nhưng mà tình cờ bắt được cái cái đoạn ờ, video clip của chị Bùi Thị Minh Hằng thành ra TV muốn chia sẻ cái cái điểm đó cho quý anh chị em nghe và ít ra là cũng là có bốn tên công an mà đã gọi là ám hại chị rồi cũng bị chết hết à nó cái kiểu, kiểu mà nó có giống như cái nhân có quả quả đó thì theo lời của chị Bùi Thị Minh Hằng kể thì cái ý của cái đoạn ờ, video clip này của chị Hằng đó là chỉ muốn thành lập một cái hội công dân à, để mà bảo bảo vệ với nhau thì tôi, thấy cái ý kiến nó rất là hay thì tôi đồng ý vô cùng đồng ý là tán thành cái, cái, cái sự mà thành lập một cái cái hội như vậy khắp 64, 63 tỉnh thành tại vì chúng ta đang trong một cái thời kỳ mà nó quá nhiều bất công quá nhiều cái đau thương cho cái dân tộc Việt Nam này nó đang xảy đến và có một ngày nào nó nó nó rất gần nó rất gần là cái bọn giặc tàu nó đến xâm chiếm cái quê hương của chúng ta không thể tránh đâu quý anh chị em mà chúng ta chúng ta nhìn thấy hết rồi không phải là chỉ là biển cả nhiễm độc mà tất cả sông hồ đều bị nhiễm độc tất cả mọi thực phẩm gần như cũng bị nhiễm độc rồi làm sao mà mà đồng bào chúng ta trong nước mà sống được thưa quý anh chị em thành ra đây cũng là một cái lời kêu gọi khẩn thiết của của chị Hằng thì TV mong rằng quý chị em nghe cái đoạn audio clip này của chị ờ, Minh Hằng và TV256 thì quý anh chị em phát tán rộng rãi ra để cho nhiều người tham dự vào cái ờ, cái hội mà nhân dân của chị Hằng sẽ sắp sửa thành lập khắp 63 tỉnh thành sẽ có tất cả những người dân khắp 63 tỉnh thành Dạ yeah, cảm ơn bạn uh, Hùng Nguyễn nha ờ. Thầy hết cái, cái, cái, cái tư tưởng cái ý kiến này rất là hay uh, Mà chị Hằng đó TV xác nhất rằng là chị có khả năng Chị có khả năng và một chị là một người phụ nữ rất là can trường Nói thiệt tôi như uh, viết cái phần mà uh, cũng như mình giới thiệu về cái tiểu sử của cô Bùi Thị Minh Hằng của chị Bùi Thị Minh Hằng đó thì tôi biết nói thật một ngàn trang sách cũng không có nói <laughs> không có nói đủ những biết bao nhiêu câu chuyện nó xảy ra mà biết bao nhiêu lần mà tù đài rồi rồi đụng tới biết bao nhiêu người Nguyễn Thế Thảo rồi trong nhà tù đủ thứ hết á mình nghĩ là cả ngàn trang sách cũng không có viết hết nữa. và TV biết được đó là nó như là à, lúc mà um, mà đám ma của anh à, Trịnh Xuân Tùng đó, mà bị cái tên à, trung tá công an đánh mà gãy cổ đó cái anh Trịnh Xuân Tùng đó là ba của chị gọi là um, Trịnh Kim Tiến á Nếu mà quý anh chị em nhớ thì cách đây là cũng lâu lắm rồi Thì TV biết được chị Bùi Thị Minh Hằng. Tại vì chị có đến tham dự vào cái đám tang của gia đình chị Trịnh Kim Tiến Mà Trịnh Kim Tiến là rất là nổi tiếng trong cái phong trào mà biểu tình nữa là là khắp nơi biểu tình khắp nơi hết á thì chị Trịnh Kim Tiến cũng rất là nổi tiếng đó chị Kim Tiến là uh, vợ của anh mà Nguyễn Nhật cái gì Thành Hồ gì đó đại khái là vậy nha thì à, TV biết được chị Hằng là từ lúc đó rồi đến những cái cuộc biểu tình mà đấu tranh chống dọc ờ, tàu á, thì à, Ờ, tôi ghi nhớ lại là là tụi, lần đầu tiên đó là có một cái cuộc biểu tình ở trên xe bus mà được gọi là có video rồi ờ, gửi ra ngoài hải ngoại thì cá nhân TV phổ biến cái cái đoạn video clip đó mà những người biểu tình bị bắt lên trên xe rồi có nhiều cái sự kháng cự mà người ta hô là đã đảo <laughs> ở ngay ở trong xe luôn ừ. thì đại khái lần đầu tiên mà TV chứng kiến được cái một người phụ nữ can trường như vậy và chị nói chị sẵn sàng chị chết trước cái ờ, trước cái cái cái cái cái đoàn xe tăng của của giặc tàu mà nếu mà tiến đến là chị sẵn sàng chị sẵn sàng chị hy sinh cái người phụ nữ như đến làm cho em làm cho TV 256 rồi đồng bào hải ngoại rất là rất là cảm kích người phụ nữ này và sau này đó ở trong nước đó chị cũng đấu tranh liên tục chị đấu tranh liên tục luôn mà chỉ gọi là những lời nói của chị đó nó vào trong tù chị cũng có đấu <laughs> tranh nữa vào trong tù chị có những có những cái lời mà mà hướng thị đối với những cái tên mà công an bắt chị hay lắm người phụ nữ này quả thật là ừ, bao nhiêu lời nói của tivi chắc cũng không bao giờ đủ đó. Ừ. tạm thời thì ờ, chúng ta à, bước qua cái phần mà TV chia sẻ là cái phần đối thoại cái phần đối thoại đó thì chúng ta vừa nghe cái cái cái cái những cái clip về ông võ văn thưởng võ văn thưởng đó là trưởng ban tuyên giáo của của đảng cộng sản việt nam và cũng là ủy viên trung ương bộ chính trị ông võ văn thưởng đó. trưởng ban tuyên giáo là chúng ta biết là một cái chức vụ là, là rất là rất là lớn rất là quan trọng thì à, ông thưởng ổng nói là ổng có thể là đối thoại đối thoại với với tất cả những cái thành phần gọi là uh, uh, bất đồng chính kiến thì khi mà tôi nghe được cái điều này thì nó thì hồi nào tới giờ đó là tivi là chủ trương là phải là lật đổ lật đổ cái đảng cộng sản cái điều mơ ước của thiên nhiên năm sáu hoặc là nhiều bà con khắp nơi trên toàn thế giới hoặc trong nước là mong muốn là giải thể được cái chế độ cộng sản hoặc là giải tán được cái đảng cộng sản giải tán cái chế độ cộng sản đó thì mong muốn điều đó nhưng mà bây giờ cái ông thưởng này đó ông gọi là ông ông nói ông sẽ xin phép bộ chính trị để mà nếu mà bộ chính trị đồng ý thì ổng sẽ là có thể là một người đứng ra để mà làm một cuộc đối thoại đối thoại với mình không biết là ông lựa chọn như thế nào đối thoại với những thành phần gọi là bất đồng chính kiến đó có thể nói nói là khi mình thấy nói trên đây đó khi mà mình nghe những cái lời nói như vậy đó mình mình thấy cái điểm thô bỉ ngay à khi mà khi mà anh đang cầm quyền và anh muốn đối thoại với người bất đồng chính kiến thì nó sao, sao thế thì anh phải thả tất cả những người bất đồng chính kiến ra biết bao nhiêu người tù nhân bất đồng chính kiến còn trong nước còn trong tù không từ anh nguyễn văn đài anh trần quỳnh duy thức rồi ờ, trung tá trần anh kim rồi anh lê thanh tùng rồi bây giờ anh Hoàng Quốc Bình nữa đó là tất cả những người bắt đầu chính kiến đó tại sao các anh còn giam giữ mà các anh còn đòi đối thoại với, với, với người bất đồng chính kiến mà anh vẫn còn giam giữ thì những cái lời nói của anh nó hoàn toàn không giá trị những cái lời nói của anh người ta suy ra là các anh là làm những cái trò bịp bợm thôi các anh có thể các anh chọn những người nhiều khi nó không phải là bất đồng chính kiến thật sự các anh chọn những cái người mà phe ta của các anh ai mà biết được các anh nói thật tôi, biết các anh nằm dùng nhiều lắm nói về vấn đề mà những nhà đấu tranh dân chủ đó có rất nhiều người nằm dùng cộng sản nằm dùng đó nhưng mà vẫn là có những cái người mà có thể rằng là lộng giả thành chân nha tại vì đó cái sự thật không có dối gạt được khi mà họ trở thành một người mà dân chủ mà mà họ là một cái người nằm dùng khi mà họ tiếp xúc được cái sự thật nhiều tự nhiên họ thấy cái đất nước nó tan nát như vậy họ thấy họ đã từng bị bợm từ mấy chục năm qua như vậy họ thay đổi các anh này anh đừng có nghĩ rằng là là các anh điều khiển được được họ đâu khi mà họ đã cái cái cái tư, tư tưởng họ cái sự hiểu biết của họ cái kiến thức của họ qua cái hệ thống internet này thì họ sẽ trở thành một nhà đấu tranh thật sự mà cái chuyện đó nó có chứ không phải là không có thì à, nói thật đó hồi nào tới giờ đó TV có cái ý nghĩa uh, có cái ý nghĩ rằng cái chuyện mà các nhà cầm quyền đó cần phải đối thoại với người dân từ hồi nào giờ rồi 42 năm qua rồi các anh đã từng đối thoại với người dân chưa các anh muốn biết là người dân cần cái gì không 42 năm qua rồi các anh gửi người ra ở hải ngoại từ thủ tướng chủ tịch nước tổng bí thư biết bao nhiêu người như vậy chào ờ, văn vũ đây <laughs> các anh gửi người ra ngoài như vậy với những cái chức vụ lớn như vậy thử hỏi các anh có nghĩ gì về đồng bào không trong khi các anh đi ra ngoài uh, hải ngoại đi lại nước Pháp, đi lại nước Anh, đi lại nước Mỹ. Các anh bị đánh tè tù. Người dân không có ủng hộ các anh. Mỗi bước chân anh đi là người dân đi theo để mà biểu tình chống các anh. Và cái vấn nạn của đất nước chúng ta đến giờ phút này như vậy như vậy 42 năm qua rồi đó là cái vấn nạn rất là lớn thưa các em Thử hỏi các em đi với cái sứ mạng là ngoại giao các em qua nước mỹ chẳng hạn mà các em không được cái đồng bào tiếp đón các em mà đồng bào lại tiếp đón bằng cái cà chua hay là trứng chuối hoặc là biểu tình rầm rộ khắp nơi thử hỏi các anh đi ngoại giao làm sao các anh đạt được thành quả không cách chi nạn anh đạt được thành quả và người chủ nhà khi mà tiếp đón các anh cũng khinh các anh họ khinh tại vì họ thấy đồng bào cứ biểu tình các anh dân của anh dân người việt của anh mà các anh không đến đó để mà giải quyết không đến đó giải quyết cái vấn nạn suốt 42 năm này làm sao cái người mà chủ nhà mà tin tưởng các anh dân các anh còn không tin các anh thì làm sao các anh đạt được những thành quả về ngoại giao từ thất bại này đến thất bại khác thôi người dân thành ra đầu tiên đó TV muốn thưa chuyện với các anh cầm quyền đó là vấn đề đầu tiên đó là các anh phải tiếp xúc với người dân trước khoan khoan cái vụ mà mà gặt hái những cái thành quả của bao giao đi mà mình nói chuyện với người dân trước 42 năm rồi chứ đâu phải là ít một cái vấn nạn rất là lớn lớn vô cùng luôn tại sao các anh không có đủ can đảm để mà mở một cái hội trường để mời tất cả những đồng bào mà chống đối các anh thay vì nói đồng bào ơi tôi là thủ tướng nguyễn tấn dũng nè tôi là tổng bí thư nguyễn phú trọng nè tôi bây giờ tôi muốn mở một cái hội trường và tôi mời tất cả đồng bào đến tham dự để tôi lắng nghe những ý kiến của đồng bào làm thế nào để chúng ta xây dựng lại một cái đất nước tốt đẹp chuyện quá đơn giản 42 năm các anh còn làm không được Chắc hết 42 năm các anh không dám đối thoại với đồng bào Sự thật đồng bào đã có giết anh Bên Mỹ hoặc là bên Pháp, bên Anh Người ta có những người an ninh security guy rồi Người ta bảo vệ các anh Đâu có không là đụng đến sự lông chân nào của các anh Mà các anh phải sợ hãi như vậy Tại sao không mở một hội trường mời đồng bào đến hỏi những người đồng bào hải ngoại cái nguyện vọng của đồng bào hải ngoại là gì? Đơn giản thế thôi. Thì từ đó mình compromise là cũng như là mình ờ, mình nhường nhịn mình nghe theo những cái cái cái ước nguyện của đồng bào và mình có thể mình kể lại tất cả những khó khăn ở trong nước như thế nào mà có thể đồng bào mà hải ngoại không biết mình lắng nghe tiếng nói rồi mình uh, đối thoại với đồng bào cái đó mới thật sự là đối thoại tại vì những người mà mà ra mà đại diện cho đất nước toàn là thủ tướng chủ tịch nước rồi tổng bí thư những người đó họ có quyền lực thì họ mới có thay đổi được cái cái cái cái đất nước dạ chào bạn Lan Nguyễn cảm ơn quý anh chị đến với diễn đàn TV 56 phải không các anh hoàn toàn các anh xa lánh đồng bào các anh chấp nhận gọi là phải nói cái hành động rất là nhục nhã cái hành động mà đi cổng hậu đi cổng hậu người ta gọi là hậu môn đó môn là cái cái cái cái cửa mà phía sau rất là nhục nhã một cái tâm chịu như thế bốn 42 năm như vậy đau đớn cho cái dân tộc Việt Nam của mình có những cái người mà cầm quyền như vậy thì hôm nay á năm sáu, vì thấy rằng ông Nguyễn Xuân Phúc sắp sửa qua bên Hoa Kỳ Nguyễn Xuân Phúc qua bên Hoa Kỳ vào cuối tháng này sẽ gặp à, Tổng thống à, Donald Trump à, vào khoảng ngày 30 31 gì đó 31 tây tháng 5 làm ơn đi làm sao mà đánh dấu một cái sự kiện gọi là trang đảm của nhà cầm quyền vì như không biết rằng là ông Phúc có, có đủ trang đảm bản lãnh để làm cái chuyện đó nhưng mà đó là điều điều mong đợi của tất cả mọi người chúng ta không có thể để mà mà mà mà để cái tình trạng là rồi ờ, tránh đánh xuôi rồi tròn thổi ngược là nhà nước thì thì đi đến đó rồi lại bị đồng bào chống đối là cái kiểu là chống đánh xuôi tròn thổi ngược đó. làm sao đất nước phát triển được 42 năm nay à, gọi là đồng bào có thể là vừa đủ ăn thôi chứ ngoài ra nếu mà phát triển thì thì không thể gọi là phát triển được 5% dân số rất là giàu Giàu kinh khủng luôn Còn 95% dân số rất là nghèo Và cái khoảng cách giàu nghèo đó nó rất là lớn Nó rất là rộng Thì mình chia đi ra đó Thì mình thấy rằng là Cái lợi tức đầu người của mỗi người dân Đó là cỡ khoảng 2.000 đô la Theo cái những cái chỉ số kinh tế của của cái chế độ cộng sản này nó, nó, nó thống kê như vậy chứ sự thật mình cũng chưa có tin tưởng mấy mà cái người giàu á mà năm phần trăm quá giàu như vậy thì 95% này mà mình chia đều ra á 95% nghèo này mà chia đều ra TV nghĩ là dân mình nó không có tới một ngàn đô la một năm nè dân mình cái lợi tức của người dân của mình đó làm lụng vất vả khủng khiếp luôn mà không có lấy được cái cái cái đến một ngàn đô la một năm nhiều khi đó một một tháng chỉ được cỡ khoảng gọi là tám chín chục đô để mà sống thôi hoặc là 100 đô trở lại để mà sống thôi người dân mình sống nghèo khổ như vậy bởi vì những người hải ngoại biết được những cái cái cái tình cảnh đó mà phải tiếp tục đấu tranh và đấu tranh để mà giải trừ cái cái chế độ cộng sản này tại vì cái đảng cộng sản này nó gây tội ác quá nhiều quá lớn với dân tộc việt nam nó đầu độc gọi là những người việt nam là từ lúc mà còn nhỏ từ lúc mà ba bốn tuổi đến năm tuổi rồi đến vào mẫu giáo rồi rồi dạy những cái mà uh, chào hoàng thị linh uh, dạy những cái để, để, để, để thành trở thành một gọi là cháu ngoan bắt hồn nó khủng khiếp như vậy cái đó là nhậu sợ mình nói thẳng ra cái đó là những cái chương trình nhậu sợ rồi từ từ mà tiểu học cho đến trung học rồi đến đại học luôn đó. lúc nào cũng dạy về tư tưởng Hồ Chí Minh rồi chủ nghĩa lên nguyên rồi vô địch bắt thắng, chiến bắt thắng các anh làm những cái những cái trò đó là nó nhồi sọ mà đáng gọi là sợ hơn hết là cái loa phường cái loa phường đó hàng ngày nó cái văng vẳng ở trên tay trên tay không à. thử hỏi trên thế giới là còn cái loa phường không thương với em chị đâu có ai mà Nhồi sọ dân bằng cái lo phường như vậy Đến giờ này cũng chưa bỏ nữa Từ sáu bảy giờ sáng là cái lo phường nó lên tiếng rồi Rồi đến ờ, Có thể đến 10 giờ rồi nó chấm dứt Rồi từ 3 bốn giờ rồi nó đến 7 ờ, tám giờ rồi nó chấm dứt Một ngày bao nhiêu tiếng như vậy Đó là cái cái hệ thống là nhồi sọ rồi cả bảy tám trăm tờ báo mà các anh nói đó Sự thật TV rất rõ điều đó Gần như là hai trăm sáu vào đọc báo thì các anh TV chỉ đọc một tờ thôi Các anh phải đọc Nó nói có nè Nếu anh chị vô mà à, báo Việt Nam mà, anh chị đọc nè à, Báo Nguyễn Xuân Phúc nè ha Nguyễn Xuân Phúc uh, à, ORG nè ha rồi uh, à, Nguyễn Phú Trọng nè OAG nè ha rồi Nguyễn Thị Kim Ngân nè cha cha La Mỹ nè đó đó là quý anh chị em chỉ cần đọc một tờ báo thôi nó giống nhau hết trơn rồi những tin tức cái gì đó nó nó viết giống nhau hoàn toàn hết trơn nó gần như vậy đôi khi thì nó hơi khác một tí xíu là ờ, Nguyễn Phú Trọng đó thì vô Nguyễn Phú Trọng thì Nguyễn Phú Trọng có đi đây đi đó một dung Nguyễn Xuân Phúc thì Nguyễn Phong, Xuân Phúc thì có đi đây đó đây khác tí xíu rồi thành ra đó dân chúng uh, phán đoán không có sai đâu dân chúng nói thẳng là các anh có 800 tờ báo nhưng mà các anh chỉ có một cái tổng biên tập thôi một cái tổng biên tập thôi để, để đau đớn cho cái đất nước mình chỉ thị 37 của Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn vẫn còn trong trong trong trong ấp của TV TV còn nhớ chỉ thị 37 của Nguyễn Tấn Dũng là cấm tư nhân cấm tư nhân báo thành ra chúng ta đất nước Việt Nam chúng ta hoàn toàn không có tự do báo chí thành ra tất cả những cái tờ báo mà trong suốt 42 năm đó là những cái tờ báo biệt những cái tờ báo mà để nhồi sọ người dân nói trên đây đó những cái những cái người mà ở trong nước đó Việt Nam đó họ bị nhồi sợ mà họ cũng không biết họ bị nhồi sợ mới đau thương cho dân tộc mình mà nó mù nhồi sợ mà nó nó cái cái cái cái hành xử rồi là vô văn hóa cái đau thương như vậy mình đâu có thể nào mà mình hành xử những cái lời mà chỉ thề chỉ tục ở trên facebook mà ở trên công cộng như vậy thế tất cả những bài viết của TV256 là vào vô chửi vào vô là chửi là mà chửi trục tiểu vô cùng đó trục tiểu mà kinh hoàng lắm quý anh chị em ơi chả biết tại sao mà một cái chế độ mà để dạy người dân làm sao mà cái hưởng mở miệng ra là chửi rồi à. cái câu đầu tiên là nó chửi mà chửi cá nhân con rồi à. còn không có cái vấn đề mà mà tranh luận là cái gì hết nó gần như là nó nó nó nó không không không có hiểu được cái cái cái cái quy tắc của một cái cuộc tranh luận hoặc là một cái cuộc thảo luận đàng hoàng một cái tranh luận thảo luận đàng hoàng là mình phải tránh ừ mình gọi người này bằng thằng hoặc là bằng mây hoặc là hoặc là mình chửi cá nhân người ta mình cá nhân người ta là mình xúc phạm người ta trong khi đó lúc nào cũng vậy gần như tất cả những cái mà comment với những cái còm nó của của phía bên cộng sản là tầm bậy không mà chỉ bậy không mà hãy cho họ biết bạn đánh giá cao điều đó Cảm ơn bạn Thiên Trần Ngô và bốn người khác gì chia sẻ. Thành ra hôm nay đó, TV nhắc nhở lại ông Nguyễn Xuân Phúc nếu mà nghe đoạn video clip này hãy nên gọi là mở một cái hội trường mời người dân đến tại vì khi mà ông đi thăm đi qua bên uh, gặp Donald Trump thì ít ra ông cũng phải dành một ngày hoặc là nửa ngày để mà nói chuyện với dân mời đồng bào tất cả đồng bào đến với hội trường đừng có sợ người dân đánh ông ở bên mỹ này nó hay lắm không phải là uh, ờ, bất đồng chính kiến này nó nó đánh nhau đâu đúng không nhưng mà ông đừng có khiêu khích cái khiêu khích là khác ạ à. Tuy nhớ là cái cái anh hùng mà bận lên cái cái cái, cái, ờ, cái áo màu đỏ sao vàng đó khi mà anh qua qua qua Lê Đình Hùng ông đi Washington ông bận cái áo đó cái hồi ông ổng về Cali thì ông không dám bận có thể bận họ đánh người, người dân đánh đó tại vì ừ, tất cả người dân uh, vì là nạn nhân của cái chế độ cộng sản ấy đó. thì là nạn nhân họ phải à, sống chết để mà chạy khỏi quê hương bao nhiêu lần trên 500 ngàn người chết ở Biển Đông họ biết chết biết bao nhiêu radio ờ, nói đài BBC hoặc đài đài Á Châu tự do đó, họ biết chết chứ nhưng mà họ vẫn đi không? Họ biết hải tặc họ vẫn đi Họ biết người ta gọi là không nhận đến quốc gia thứ ba nữa họ vẫn đi Thành ra đó Quý anh chị em ở trong nước đó Nhiều khi Việt Cộng nó nói rằng những người mà ra hải ngoại là những người hèn nhát Chứ sự thật ra họ không hèn nhát đâu Người hèn nhát đâu có chấp nhận cái chết đâu giống như khi như hai năm sáu phải đi bằng cái máy đu tôm đó máy đu tôm là cầm cầm cái máy trên tay này nè rồi, rồi đẩy nước rồi đi thôi nên là biết là cái ghe đu tôm nó nhỏ xíu à mới vừa ra là đã đã sống đánh ờ, mất dân văng cái lưu luôn rồi cái lưu nước mất văng luôn rồi. nhưng mà vẫn đi thôi là, là người ta tìm tự do người ta can đảm tại vì người ta biết rằng là người ta sống không nổi trong cái một cái chế độ mà nó nó áp bức như vậy thành ra trước sau cũng chết rồi thành ra người ta phải đi thành ra đó tất cả những cái gì mà bây giờ nó có uh, facebook rồi mình mới tâm sự được với đồng bào trong nước chứ sự thật sự thật ra 42 năm nay đó gần như là đồng bào trong nước mù tịt mù tịch về hải ngoại mù tịch về lá cờ vàng luôn lá cờ vàng ba sọc đỏ mù tịch luôn người, người trong nước còn chưa biết cái lá cờ vàng ba sọc đỏ là cái lá cờ, cờ vàng tổ quốc nữa. nó có từ truyền thống từ thời hai bà trứng cũng là dùng cái màu vàng như vậy chứ, chứ nó khác xa cái lá cờ mà đỏ sao vàng cái lá cờ đỏ sao vàng là cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến và cái lịch sử nó đã chứng minh như vậy không có ai chối cãi điều đó được dòm theo cái cái cái cái cái cuộn phim mà mà, mà trường chinh đấy cái trường chinh mà chiếu ở uh, ờ, uh, ờ, VTV One đó trong nước nó cũng thấy nữa chứ không phải là trong, tại vì trong cái bộ phim đó đó nó có cái lá cờ đỏ sao vàng nguyện nộ như đó là cũng là bằng chứng là nó từ cái tỉnh Phúc Kiến là nó có từ năm 1933 rồi nó là lịch sử như vậy không có thể tối cãi được đó. người ta có từ năm 1933 mà bắt đầu 45 năm năm 1945 mới, mới dùng cái lá cờ đỏ sao vàng thì thì, Hồ Chí Minh là, là, là mình phải hiểu rằng là à, ờ, tôi cũng cũng có mấy bài viết bài nói chuyện về Hồ Chí Minh là một tên gián điệp tạo đủ bằng chứng hết quý anh chị em ơi đừng có nghi ngờ gì hết trăm phần trăm là gián điệp tạo phần đó thì mình không muốn nói nhiều mình đã nói rồi bây giờ mình chỉ tập trung về cái cái cái phần mà đối thoại thành ra TV nhắc lại ngày 31 tây này ô âm thanh hơi bị rè hả chú ơi khó nghe lắm hả ô nãy giờ không có ai nói TV hết rồi chắc phải nói gần tí xíu bây giờ nghe rõ chưa thưa quý anh chị em uhm. thành ra đó làm sao đó quý anh chị em đó chia sẻ cái đoạn à, video clip này đến ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không? để ông thực hiện cái cái hành vi can đảm tại vì khi mà ông đi đến đó, ông đi đến nước Mỹ TV bảo đảm là ông sẽ gặp sự đối kháng của đồng bào đồng bào Việt Nam mà thử hỏi anh đi đến đâu mà đồng bào Việt Nam nó biểu tình đến đó thì làm sao ông, ông gặt hái được thành quả ngoại giao không thể nào đồng bào mình mà mình không thương mình làm sao mình gặt hái được thành quả ngoại giao thành ra bắt buộc mình phải đối xử làm sao cho đồng bào thương mình trở thành một thủ tướng thật sự của đất nước thì đồng bào mới thương còn anh anh anh nói thật anh không có phải là một người mà người dân bầu lên nữa rồi làm sao mà đồng bào thương anh được thành ra nhưng mà khi mà em biết đó thì em phải đối diện với sự thật anh phải đối diện với sự thật và anh phải đối diện trực diện với đồng bào muốn tại sao các anh đó tôi là thủ tướng nè thì các anh tại sao cứ tiếp tục biểu tình để mà chống đối các tôi như vậy ý kiến của các anh là như thế nào các anh cũng là người việt mà tại sao chống người việt như vậy hỏi đồng bào có cái ý đồng bào muốn như thế nào mở một cái hội trường ra rồi có thể cho đồng bào đặt câu hỏi rồi rồi rồi, rồi anh trả lời đó là cũng là đối thoại đối thoại rất là tốt đẹp không có sao mình phải có đối thoại mình mới hiểu được cái cái nguyện vọng của đồng bào hải ngoại chứ mình suốt 45, 42 năm mà cứ tiếp tục hàng như thế thì làm sao giải quyết được vấn đề cái vấn đề nó là 42 năm rồi chúng tôi mới đây mà mình nhất định đây là mình không đối thoại với đồng bào đó. đồng bào hải ngoại này cũng là đồng bào trong nước đi ra nó không có khác gì hết á tôi như chứng minh cho quý anh chị em thấy đó đồng bào trong nước chính là đồng bào hải ngoại mà tại sao khi mà, mà đồng bào trong nước nó đi ra ngoài hải ngoại nó là sử dụng cái lá cờ vàng ba sọc đỏ chị tạ phong trần cũng sử dụng lá cờ vàng ba sọc đỏ đó chị trong Khải trong Thị cũng sử dụng lá cờ vàng ba xích đỏ nhiều người lắm khi mà họ ra ngoài là họ sử dụng cái lá cờ tổ quốc thôi còn họ họ biết rõ là cái lá cờ phúc kiến để làm sao mà mà họ chấp nhận được và khi họ sống trong nước đó họ có sự lựa chọn tại vì sau lưng họ có cái súng AK hiểu không sau rồi họ có nhà tù họ có súng họ có nhà tù thì làm sao người ta lựa chọn được thành ra khi mà họ ra hải ngoại đó thì họ mới lựa, lựa chọn được là họ mới yêu thương cái lá cờ vàng ba sọc đỏ thành ra các anh đi cùng hết khắp thế giới thôi nơi nào có người việt các anh có thấy có một lá cờ đỏ sao vào nào dám treo lên không mà trong tay trống cản đâu có súng ngắn lên sau lưng đâu không có một người nào có súng ngắn sau lưng hết đó. nhưng mà khi mà anh mặc theo một lá cờ đỏ sao vàng như vậy đó thì sẽ có nhiều người người ta cung cấp cái tài liệu cho anh là biết chắc chắn đây là cái lá cờ của tàu anh không có thể nào mà anh dùng cái lá cờ tàu để mà chống tàu được có thể có thể chào đại sứ có thể vận động được một số anh chị em mà làm việc cho cộng sản để mà có thể có biểu tình để mà đưa ra một vài lần cái lá cờ máu thôi chứ sự thật nó thô bỉ lắm không có ai thích dùng nó không có ai thích dùng cái lá cờ cờ của tàu hết đó thành ra khắp cả thế giới này nó không có hiện diện của lá cờ đỏ sao vàng mà chúng mà chúng tôi là những cái người mà yêu thương lá cờ vàng ba sọc đỏ chúng tôi cũng đâu có súng đâu chúng tôi đâu phải là chính quyền chúng tôi đâu có một cái gì mà để mà mà mà hại người người đó đó người đó họ có quyền họ treo cờ đỏ giống như trần trường đó họ có quyền họ treo cờ đỏ ở trong ờ, cơ sở ờ, thương mại của của trần trường và họ có thể đưa cái hình Hồ Chí Minh ra nữa để ở trong ờ, trong cái cái cái, cái cơ sở thương mại của trong trường trong trường có quyền đó nước mỹ trong chấm đoán thứ nhất là có cái quyền tự do tư tưởng đâu có ai cấm trong trường đó đó, đó là chuyện đó xảy ra năm 1999 thì cách đây 18 năm và đồng bào á, cũng có cái quyền của đồng bào biểu tình toàn trường lên tới 50 ngàn người đồng bào bao vây lại cái, cái cơ sở thương mại của trần trường đồng bào có quyền đồng bào có quyền biểu tình trần trường cũng có quyền gọi là treo cái lá cờ trong trong trong tiệm của mình và cuộc chiến đấu tới 55 ngày đêm nữa. mà có những lần mà cao điểm nhất là có lên tới 50 ngàn người 50 ngàn người ở Cali mà bao dây cái tiền trần trường quý anh chị em thấy tại vì đồng bào yêu thương cái đất nước yêu thương cái lá cờ vàng ba sọc đỏ biết rằng cái lá cờ vàng ba sọc đỏ là cái lá cờ tổ quốc của mình thì mình phải thương, yêu thương chứ mình đâu có thể nào mà mà chấp nhận cái cái cái lá cờ đỏ sao vàng được của chính phủ phúc, kiến được không bao giờ thành ra quý vị anh chị em nhắc nhở lại là phản đến cái <laughs> ông Nguyễn Xuân Phúc nghe được cái cái video này và khi mà ông nghe được á có thể ông mở một cái hội trường để mà mà mời đồng bào lại đặt câu hỏi với đồng bào luôn tại sao mỗi lần tôi đi là các anh biểu tình bây giờ tôi muốn đối thoại để mà giải quyết cái vấn đề đó tại vì đó khi mà tôi đến nước mỹ đó tôi sẽ được đồng bào tiếp đón niềm nở thì lẽ dĩ nhiên là chính phủ mỹ sẽ tôn trọng tôn trọng một người thủ tướng như tôi mà các anh làm như vậy đó làm sao mà tôi tôi mà mà, mà nói chuyện với với nước mỹ được nói chuyện với tổng thống mỹ được các anh biểu tình đã 42 năm rồi bây giờ ngày hôm nay là tôi gọi là muốn đối thoại với các anh dỡ cái ông võ dân thưởng qua đi cái ông võ, võ dân thưởng là ổng biệt rồi nó nó biệt quá rõ luôn ông võ dân thưởng đó là là một cái tay gọi là trưởng ban chuyên giáo nó biệt quá rõ tại vì ông thưởng ông nói là ông muốn đối thoại với những người bất đồng chính kiến mà bây giờ bất đồng chính kiến nằm trong tù hết trơn rồi thì người ta biết ông biệt rồi nó rõ như vậy biết bao nhiêu bất đồng chính kiến hồi nào các anh giết bao nhiêu người rồi các anh giết biết bao nhiêu người rồi Hoàng Cơ Minh Trần Văn Bá đó cũng là những người bất đồng chính kiến đó. mà anh người nào anh giết hết anh bắt rồi hồ thái bạch rồi đó lê quốc quân luôn các anh giết hết chứ các anh anh đâu có để sống đâu cái thời đó nó xưa rồi chỉ chỉ nhắc lại thôi biết bao nhiêu người bất đồng chính kiến thì hôm nay á khi mà ông phúc qua đó là phải giải quyết tận gốc rễ cái vấn đề mà hệ nhà cầm quyền ở trong nước đó là chủ tịch nước thủ tướng tổng bí thư đi ra hải ngoại là bị bà con việt nam dây rồi là biểu tình các anh phải đương đầu với cái vấn nạn này các anh là nhà cầm quyền nhà cầm quyền phải có cái chính sách chứ đừng có đổ lỗi cho người dân người dân không có tội tình gì hết đó những cái chính sách em của các anh mà tốt đẹp không bao giờ người dân dám bị tình các anh các anh là một người đại diện thật sự cho dân không có bao giờ người việt mà hải ngoại biểu tình các anh các anh được dân bầu thật sự là một người thủ tướng thật sự một người chủ tịch nước thật sự không bao giờ người việt ở ngoại ngoại mà mà biểu tình chống các anh đó là các anh có thể giác tội người việc biểu tình đó là chống phá quê hương không có ai dám làm những cái chuyện mà chống phá cái quê hương đất nước của mình còn ngày nào các anh không có bầu cử tự do người dân không có được lựa chọn những cái người cầm lãnh đạo các anh toàn là phong chức cho nhau không à có ai bầu ra ông ông ông Nguyễn Tấn Dũng đâu có ai bầu ông Nguyễn Xuân Phúc rồi? có ai bằng ông Trần Đại Quang không chắc anh còn có chơi màn có thu bỉ nữa ừ, mới ờ, bầu xong đặt cái tay lên ờ, bản hiến pháp tuyên thể rồi đàng hoàng vài ngày sau một tháng sau tuyên thể nữa <laughs> chắc anh làm những cái trò hề lố bịch lắm rất là lố bịch ừ. chắc anh tuyên thể cái gì tại sao các em không có đủ can đảm để mà làm một cái cuộc trưng cầu dân ý hoặc là một cuộc bầu cử tự do thật sự người dân bầu thật sự các anh bầu cử thì thì người ta tìm ra được những người đại diện cho người dân các anh không có tìm ra được một người đại diện cho người dân các anh toàn là chỉ áp đặt không à bởi vì bây giờ ở Hà Tĩnh này, ở Nghệ An này, đồng bào gọi là đói này đồng bào không có cá không có cơm ăn này đồng bào đưa ra biểu ngữ mẹ ơi con thèm cá đa lòng rồi các anh ở đâu nếu mà các anh là dân biểu nghị sĩ các anh ở đâu nghị sĩ thì việt nam không có các anh là đại biểu quốc hội đó đại biểu quốc hội thì giống coi như là là, là dân biểu các anh phải bảo vệ cho dân chứ người dân đau khổ các anh phải có cái người mà đại diện cho dân đó. các anh không có <laughs> ai mà sáu mươi ba sáu mươi ba tỉnh thành chả thấy có người đại diện ở đâu hết các anh ừ, gọi là đại diện cho đảng đó mà rồi tòa án các anh cũng vậy nữa trời ơi các ông sĩ người mà cái ông chấm nói là đảng viên này trời đất ơi các ông làm những chuyện quá thô bị rồi làm sao mà người trà án người chấm nói họ trung thực được rồi họ móc quạt rồi họ ăn hối lộ rồi đủ thứ hết trơn hết thành ra đó cái người mà mà có tội á nhiều khi đó, nhiều khi đó tay xây ở ngoài dòng pháp luật đó còn những người vô tội các anh lại kết tội bỏ nằm trong tù nó gọi là án oan án oan nó xảy ra rồi đó biết bao nhiêu lần rồi tính đến bây giờ đó tuy nhiên nó dám bảo đảm các anh là án oan án oan của các anh mà thấy trên mặt báo đó, là có thể lên tới hai chục lần rồi tuy nhiên đọc quá nhiều cái án oan rồi hai chục lần oan ức như vậy các ông vẫn tiến hành mà cái đó là mình chỉ thấy thôi chứ sự thật ra đó gần như là cái cái cái cái cái, cái đồng tiền đó là nó nó đi trước là là coi như là coi vô tội thôi còn mấy người mà nghèo khổ á, thì phải nằm trong tù cái đất nước nó, nó bất công như vậy bất công vô cùng luôn bởi vì người ta người dân đứng lên khắp nơi trên trên trên toàn lãnh thổ 63 tỉnh thành anh thấy chỗ nào cũng có biểu tình chỗ nào cũng có người dân than oán là rõ ràng là người dân không bao giờ chấp nhận cái sự cai trị của các anh phải không thành ra ráng đủ can đảm đi chỉ còn có có mấy ngày nữa rồi hôm nay là 25 rồi thôi 31 tây theo tôi nghĩ là 30 hoặc là 31 tây đó là ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ gặp gỡ ông Tổng thống Donald Trump mình không biết là cái chuyện gì nó sẽ xảy ra nhưng mà nếu mà mình muốn mà gặt hái được cái thành quả cho cái quê hương đất nước của mình đó, mình phải ngồi nói chuyện với những người anh em của mình những người việt hải ngoại mình mở một cái hội trường đàng hoàng hội trường gọi là vào cửa rồi tự do hiểu không rồi mình mình mời tất cả đồng bào đến cái hội trường đó trình bày tất cả những cái ý kiến cho cho thủ tướng nghe tạm thời chúng tôi có thể chấp nhận các ông là thủ tướng đi vì việc hải ngoại cũng cũng không có phải khó khăn gì điểm đó đâu biết rằng là ờ, anh là thủ tướng là không có được dân bầu thôi đảng bầu cũng được đi tạm thời đấy nhưng mà anh có quyền ờ, đảo nhưng mà anh có có có, có quyền để mà thay đổi về sau thì người dân có thể cũng đồng ý thôi người dân không chấp nhận được cái điểm mà không có bầu, cử trung <laughs> thực nhưng người ta vẫn chấp nhận có thể là nghe các anh nói và các anh lắng nghe lắng nghe cái ý kiến của người dân và người dân lắng nghe cái ý kiến của của cái người mà um, cầm quyền nhưng mà bây giờ TV nói thẳng uh, cho các anh được đẹp mắt là TV gọi anh là lắng nghe cái cái cái người lãnh đạo theo nãy giờ TV 256 ấy, gọi các anh là cầm quyền không chứ không phải là cầm lãnh đạo đâu lãnh đạo ờ, TV dùng cái chữ nó tốt đẹp cho cho một cái hệ thống mà có bầu cử đàng hoàng thì TV gọi các anh là lãnh đạo người lãnh đạo đó là người người được dân bầu lên còn các anh đó cũng có bầu nhưng mà bị bợm không à người ta thấy rõ nó dễ thế cả thế giới người ta rõ điều đó lắm bầu cử mà không có vụ mà chín mươi mấy phần trăm chín mươi mấy phần trăm người nào cũng chín mươi mấy phần trăm các anh làm những chuyện nó thú vị lắm ai cũng biết là các anh là là, là những có còn bầu thay cho nữa bài đặt màu mè rồi để mà trốn tiền của dân chứ ừ, suốt mấy chục năm qua rồi người dân đâu có ý kiến khỉ gì đâu người dân đâu có quyết định cái cái cái, cái số phận của mình đó, người dân đâu có bầu được người đại diện thật sự của mình đó, các anh anh bắt người dân nên là phải có đảng <laughs> phải có đảng mình mới được bầu phải là đảng viên cái chế độ gì kỳ đấy trong khi là 95% dân số là dân không à mà tại gia sao dân không phải được ứng cử mà phải là đảng viên mới được ứng cử rồi các anh cũng màu mè rồi, rồi cho 5% là có người không đảng được vào đại biểu quốc hội làm sao mà nó nhục nhã lắm các anh ơi đồng bào người ta biết hết rồi đừng có làm những cái chuyện đó nhưng mà ráng nghe lời TV 256 đi đúng không? Mở một hội trường đi Rồi mới biết được cái cái ý nghĩ của của của người dân ở hải ngoại như thế nào Rồi người dân biết được cái ý của người thủ tướng như thế nào Rồi đó thì thì mới tốt đẹp được rồi mới có thể là thông cảm rồi là chia sẻ những cái điều mà mà thiếu sót với nhau rồi mới giải quyết được vấn đề chứ chứ đâu phải để mà mà 42 năm mà tồn động như vậy mà cứ tiếp tục thôi tiếp tục các anh làm như là chuyện không có vậy đó nó, nó vô lý vô cùng nó thật đó đồng bào ở hải ngoại rất, rất muốn lắng nghe gọi là một người thủ tướng nói chuyện thiệt đó. mà ông chừng đó khi mà anh mà sợ là bộ chính trị nó không cho anh <laughs> bộ chính trị nó không cho anh mở hội trường đó phải chịu cái nhục cái nhục nhục bộ chính trị nó sợ anh mở hội trường đó rồi thấy được cái khí thế của đồng bào đó cái ông thủ tướng đó ông nói mà nên bây giờ cho cái đất nước gọi là dân chủ hóa cái đất nước <laughs> dẹp bỏ cộng sản <laughs> sợ nó, nó, sợ anh tuyên bố như vậy đó thì nó ngược với cái đường lối cái chủ trương của đảng tới vì mới thiệt tivi thấy bế tắc hoàn toàn nó bế tắc hoàn toàn cả một cái thế giới chủ nghĩa cộng sản đã bị sụp đổ và nghị quyết ở Âu Châu đó gồm có 28 nước bây giờ thiếu Anh thì còn 27 nước 27 nước đã lên án cái chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa tội ác chủ nghĩa diệt chủng và tổng thống dương W George Bush là đưa một cái tượng để mà nói rằng để mà uh, nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản là 100 triệu người 100 triệu người mà nó dựng ngay ở Washington DC đó thì tôi nghĩ rằng là ông Trump ông đâu có muốn mà tiếp một cái tên cộng sản như vậy chủ nghĩa nó, nó giết hàng trăm triệu người làm sao Ờ, nhớ là ông Trump ông có bà vợ đó là cũng là một cái người gọi là tị nạn cộng sản đó nghe ông rành chủ nghĩa cộng sản lắm bởi vì nói thật ông Trump ông không có không có ờ, ờ, phần phần tạo cộng đâu ông có có thương thì thương người dân đó. người dân đang bị cái chế độ cai trị như vậy chứ sự thật ông Trump ông không có kỳ thị người tạo đó nhưng mà ổng không đồng ý những cái sự mà cai trị giả man của, của, của, của người tàu đó. những người bất đồng chính kiến đó là những người mà ừ, pháp luân công đó rồi họ giết rồi họ lấy nội tạng rồi họ bán rồi kinh hoàng lắm ngay cả ngay cả họ còn quảng cáo thay tim nó quảng cáo bên trung quốc vậy đó một hộp cho giá đó thay một cái tim nó là phải mất 90 ngàn hay là 100 ngàn nhiều tivi đọc cái quảng cáo đó. kinh hoàng thì một cái tim mà họ thay lấy tim sống ở đâu thay thì, thì thì bắt đại cái tù, tù nhân pháp luân công rồi mổ ra rồi gắn cho người khác thôi thay tim thay thận thay gan đủ đủ thứ bên trung quốc mới làm được hết những cái tù nhân mà lên án mà tử hình rồi đó mà người ta không có tội gì đó người ta chỉ là người người ta tập ờ, pháp luân công thôi mà nó cấm pháp luân công rồi bây giờ nó hành xử pháp luân công thì nó bắt thôi giống như bên việt nam đi trai rồi việt nam cũng có pháp luân công nhiều lắm rồi họ bắt rồi họ đánh đập rồi họ xịt nước nữa đó là những, những hình ảnh đó quốc tế thấy hết cá nhân tv cũng thấy xem những tin tức để thấy hỡi ơi một cái đất nước mà mà vô luật pháp như vậy muốn làm cái gì thì làm đến đó mà người pháp luân công người ta rất là hiền lành những người mà tham dự pháp luân công họ rất hiền lành họ chỉ tập thể dục thôi hiểu không mình để cho mà sức khỏe tiến bộ thôi chứ họ đâu có làm cái gì đâu mà họ rất là hiền nha họ rất là hiền mình nói như vậy đó rốt cuộc họ đánh đập bị đánh đập tàn nhẫn phải giải quyết các anh ơi đừng có để cái đất nước này nó vào tay thằng tàu sắp tới thành ra đó nguyện vọng của người dân là dân chủ hóa đất nước và giải tán cái đảng cộng sản nói thẳng ra như vậy tv hai năm sáu nói thẳng ra cái đó là ý dân rồi quý anh chị em nữa ở trong nước thấy nổi lên khắp nơi hết hoàng kỳ tung bay không không mấy ai sợ nữa mà không khéo